Thưa quý vị và các bạn, trong ngày hôm nay vùng áp thấp phía Tây mở rộng hơn về phía nước ta, vì thế cả Bắc Bộ sẽ có nắng từ sáng và cường độ nắng mạnh hơn so với ngày hôm qua. Nhiệt độ trong ngày ở Bắc Bộ sẽ tăng lên ở ngưỡng từ 30 đến 33 độ. Riêng khu vực phía Tây Bắc Bộ ngoài vùng thấp nóng còn có thêm tác động của hiệu ứng gió phơn nên sẽ có nắng nóng cục bộ trên 35 độ. Dự báo đợt nắng nóng này sẽ kéo dài cho đến khoảng ngày 22 tháng 4. Sau đó từ đêm 23 tháng 4 sẽ có một đợt không khí lạnh được bổ sung xuống nước ta. Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió trên cao, mưa rào và rông trên diện rộng sẽ xuất hiện trở lại, cục bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Quá trình mở rộng trở lại của vùng áp thấp phía Tây cũng mang nắng sớm và mạnh cho các tỉnh thành miền Trung. Dự báo mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay từ Thanh Hóa đến Bình Thuận đồng loạt ở ngưỡng từ 31 cho đến 34 độ. Dự báo từ ngày mai 18 tháng 4 trở đi, vùng áp thấp nóng phía Tây sẽ mở rộng và phát triển mạnh về phía nước ta, vì thế khả năng cao Trung Bộ sẽ xảy ra nắng nóng diện rộng với nền nhiệt cao nhất trong ngày có thể lên tới 35 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Và đợt nắng nóng này có thể kéo dài đến ngày 23 tháng 4. Sau đó tương tự như Bắc Bộ từ ngày 24 tháng 4, do ảnh hưởng của không khí lạnh khuếch tán xuống khu vực sẽ có mưa rào rải rác. Trong đó các tỉnh Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, nắng nóng theo đó tạm thời chấm dứt. Với các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ, ngày hôm nay trời có nắng với nhiệt độ ở Tây Nguyên là từ 32 đến 35 độ, nóng xuất hiện cục bộ. Còn với khu vực Nam Bộ dao động từ 33 đến 36 độ, xuất hiện tình trạng nắng nóng ở các tỉnh miền Đông Nam Bộ. Sau đó đến chiều tối vẫn có mưa rào rải rác và có nơi có rông, nhưng tập trung chính ở các tỉnh thuộc ven biển miền Tây của Nam Bộ. Trong cơn rông, người dân vẫn cần đề phòng lốc xét và gió giật.